Kỳ đó chắc là ở trong một cái quán cà phê Buổi tối đó thì <laughs> cổ cũng thách con á Quen nhau cũng lâu rồi giờ anh có dám hôn em không? <laughs> Bao lâu mà biểu là lâu? Từ cái lúc mà bắt đầu quen thì chắc cũng phải một tháng sau Toàn đưa toàn là cô ấy chủ động hết á Dạ. Mà em có, có có dám hôn không? Dạ có chứ, dạ có chứ Sao không? Người ta đã tâm em rồi, đàn ông mà mắc cười quá như vậy cái người mà mình thương mà miệng con nữa cô Không chịu dính ấy là hôn hả chưa kịp dính thì rút ra bà rồi vậy là bước qua yêu nhau ba bốn năm mà không làm gì được sao ừ. yêu nhau ba bốn năm mà không làm gì hết dạ anh ảnh hiền quá đâu có chủ động không dạ, dám anh sao đâu anh sợ anh về chừng anh cũng sợ có bầu rồi anh cũng sợ hai đứa làm gì đó sai trái tại vì lúc đó không có xác định cưới cho nên là không làm gì hết hay là tại vì hai đứa không có không gian riêng tư dạ có có rất là nhiều kể cả có luôn không gian riêng tư mà cũng không chịu không gian riêng tư là ở dạ. đâu ở nhà hay là ở, dạ, ở khách sạn ở khách sạn ở khách sạn đi khách sạn luôn mà không làm ăn gì hết <laughs> con đúng con sao lúc đó con suy nghĩ sao ừ, lúc đó con nghĩ tại ổng trắng chịu á mà kiểu nhiều lúc ổng hay giỡn con ẻo lả con sợ ổng bị bê mở dân tới miệng mèo rồi mà không chịu ăn bao nhiêu lần tính ra cả chục lần á nhưng mà kiểu hai đứa đi chơi rồi mệt nhưng mà không muốn buông nhau đi về thì kéo vô đó coi tivi mua trà sữa vô uống chơi game nắm nắm tay sờ sờ chơi vậy đó xong rồi à, đi về dạ đi về cao làm cô cũng hết hồn cái nhân dáng của con về cái chiều cao như vậy là đáng lý người ta phải mơ ước chứ mà mốt đồ chắc cũng khó đúng không dạ tất cả đồ của con làm phải may hết hết chứ may hết luôn chứ không có sai rồi mời con con dạ con tên nhi ạ à. nay con 25 tuổi ờ, hiện tại con ở nhà nội trợ với lại con cũng ờ, đi làm thêm ờ, công việc diễn viên tự do con với lại mẫu ảnh dạ trước đây có làm cái công việc gì về thể thao được không dạ lúc trước con cũng là vận động viên cho nên là mới quen được chồng con à ngày xưa chắc là con mê trai quá con mê trai quá nên mới gặp ổng <laughs> dạ, tại vì hai vợ chồng đi đấu chung quá mà mình thấy ảnh cao to nè đẹp trai đó cũng trắng trẻo nữa nhìn như trai hàng quỷ vậy ghiền quá nhưng mà không có dám thổ lộ sau đó thì con mới nói với mấy anh chị trong đời nói là không biết anh này sao mà mình cũng tập anh cũng tập mà trước giờ không có để ý mà hôm nay mới thấy kiểu thấy sao dễ thương không biết là có người yêu chưa xong mấy chị mấy chị nói chưa đâu em chưa đâu nó em em cũng xinh gái mà thôi để anh chị làm mai thử em cũng khoái khoái không biết là lúc đó ổng có khoái chưa hẹn nhau thì tầm ờ, lúc đó 12 giờ đêm mà ở cầu thang gặp nhau nói chuyện rồi quen biết nhau từ đó đi chung là ấn tượng tốt dạ thấy còn sang thì sao lúc mà con mới gặp cổ thì con cũng không có để ý lắm thì lúc đó con, <laughs> con mới bị ờ, bồ đá cho nên là con cái cảm xúc của con lúc đó nó cũng hơi ờ, dạ, lẫn lộn dạ đúng rồi cho nên là con nghĩ là lúc đó con cũng cần một người để thổ lộ những cái tâm sự của con thôi chứ con cũng ờ, chưa có ờ, chưa nghĩ là, tới là nghĩ ờ, tới. sẽ yeah. tiến dạ. xa hơn đúng không thấy cổ cũng cao rồi nói chuyện cũng hòa đồng cũng hiểu kiểu như hiểu như tâm sự của con á đó là lần yeah. Dạ. đi thi đấu ở chung với nhau dạ đúng mà rồi. sau đó thì sao về rồi ai chủ động đi chắc chắn là chị đoán là biết em cần gì hỏi <laughs> còn tấn công đúng không dạ Còn chủ động tấn công sao đâu ừ. hãy nghe lúc mà đi về thành phố rồi nhắn tin không trả lời làm lơ con luôn giống như là hai đứa chưa từng gặp nhau rồi chưa từng biết gì đó Lo lo con nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa anh làm gì đó rồi hỏi còn buồn chuyện cũ không nếu mà buồn quá đi coi phim với em hoặc đi uống cà phê đi cho vui dạ đeo đuổi lâu dữ lắm chắc cũng phải bốn năm tháng rồi á mà cũng vẫn không quyết định yêu xong rồi con mới nói thôi bây giờ nếu mà em có đơn phương Phương vậy hoài không có được tại vì mình cũng con gái mình chờ đợi người ta lâu quá ừ. mà anh này kiểu dạng như không biết trong lòng nghĩ sao nhưng mà vẫn muốn quản con nhưng mà lại không chấp nhận cho con quen ai hết á kêu làm người yêu thì không chịu xong con mới nói bây giờ nếu mà không yêu được thì thôi cũng không làm bạn tại vì đơn phương nó khó chịu lắm cho nên là con mới nói thôi bây giờ mình cắt đứt đi bây giờ anh không chịu nữa thì thôi em đi kiếm người khác em quen em sống cuộc sống của em chứ em có hướng về anh rồi anh hướng đi đâu mà anh vẫn quản em sao em sống được xong rồi cái cắt đứt hết tại sao vậy con tại sao lúc đó con không ờ, chấp nhận mà con lại không muốn buông người ta dạ. à, không phải là không chấp nhận nhưng mà <laughs> cũng kiểu như thích thích rồi đó nhưng mà <laughs> con không có dám uh... làm giá đúng không, à. <laughs> cũng kiểu như là mình uh, quý cô này nhưng mà mình cũng mới bị tổn thương á không dám đón nhận nhưng mà lại tiếc cứ trèo kéo trèo kéo như vậy Ồ. đến một ngày nọ bạn này quyết định cắt đứt đúng không dạ. dạ thì lúc đó là con cái tâm trạng con làm sao kiểu như là tiếc quá hơn muốn giữ nhưng mà chưa có dám thổ lộ ra ủa nhưng mà con con con con mà trong cái thời điểm đó bộ không có chàng trai nào theo đuổi con hay sao vậy nhiều lắm mà mình bị tiếng xét ái tình à cho nên phải, dạ. phải thích ông này à, mình thấy ông cũng tội nghiệp quá con nghĩ là trong lòng con suy đoán thì chắc cũng không sai con nghĩ là chắc bây giờ anh đã thương mình rồi cho nên anh mới quản mình như vậy tại vì khi mà con nói con đi ờ, à, uống cà phê hay chơi với một người bạn kiểu như là khác giới thôi là ảnh cũng cảm giác là tỏ ra khó chịu rồi cho nên đó là kiểu như là con thử thách ảnh á con mới cắt đứt hết mọi thứ thì ngày hôm sau ảnh nhắn tin cho con kêu à, anh nhớ em quá rồi à. kêu nó ủa sao không chịu đồng ý hết trơn rồi mới ngày hôm sau nhắn tin lại liền luôn tại sao em đợi đến khi mà cô ấy là muốn coi như là muốn dứt em mới coi như là mới níu lại và em mới thể hiện em mới bày tỏ cái tình cảm của em mình quyết định sớm quá thì nhiều khi mình lại gặp một cái tổn thương tiếp theo đó cho mình sau 4 năm tháng mà mình tìm hiểu mình cũng có nhắn tin tin qua lại thì mình thấy là cô gái này thực sự là tốt cổ quan tâm từng thứ về mình hết á nhưng mà sau 4 năm tháng đó là tự nhiên cái cô này cổ cổ không chịu nữa cổ cắt cắt hết liên lạc luôn thì bắt đầu mình mới sợ mình quán chưa quán liền đúng, đúng không rồi. Ừ. <laughs> mình chưa kịp uh, có chứ bốn năm tháng mà anh không nói chứ không phải là không kịp nói trước khi cắt con có nói bây giờ lần cuối cùng em hỏi anh là anh có muốn em làm bạn gái anh không nếu như mà anh bọn trả lời không thì thôi từ tối nay là ta cắt tức đứt luôn thì con mới chặn liên lạc chặn mọi thứ khi nào thì mới là gọi là chính thức yêu nhau là một hai ngày sau đó có tỏ tình không có tỏ tình nhắn tin là yêu anh đi đó yêu gì đó đã có gặp mặt nhau để tỏ tình anh không? nhớ em ờ, quá đó dạ dạ có gặp nhau đó, đi chơi nắm tay thì vẫn còn về chừng lắm rồi cái nụ hôn đầu tiên là khi nào cái kỳ đó chắc là ở trong một cái quán cà phê buổi tối đó thì <laughs> cổ cũng thách con á quen nhau cũng lâu rồi giờ anh có dám hôn em không <laughs> bao lâu mà biểu là lâu từ cái lúc mà bắt đầu quen thì chắc cũng phải một tháng sau toàn, toàn là cô ấy chủ động hết á ừ. dạ. mà em có có có dám hôn không dạ có chứ dạ có chứ sao không người ta người ta men đàn ông mà mắc cười quá với lại cái người mà mình thương dính mà. cái miệng con nữa cô không chịu dính luôn ấy là hôn hả chưa kịp dính thì rút ra bà rồi vậy dạ, dạ. hả phước quá yêu nhau ba bốn năm mà không làm gì được sao hết ừ. yêu nhau ba bốn năm mà không làm gì hết dạ anh anh hiền quá nó không chủ động không có dám sao hiền, đâu không anh sợ anh về chừng anh cũng sợ có bầu rồi anh cũng sợ hai đứa làm gì đó sai trái tại vì lúc đó không có xác định cưới cho nên là không làm gì hết hay là tại vì hai đứa không có không gian riêng tư Dạ có, có rất là nhiều kể cả có luôn không gian riêng tư mà cũng không chịu. Không gian riêng tư là ở dạ. đâu? Ở nhà hay là ở Dạ ở khách sạn luôn. Ở khách sạn, ở khách sạn. Dạ, đi chung khách sạn luôn mà không làm ăn gì hết. lúc con, dạ, đúng. con sao? Lúc đó con suy nghĩ sao? Ừ, lúc đó con nghĩ tại ổng trắng trẻo á mà kiểu nhiều lúc ổng hay giỡn với con yếu lả con sợ ổng bị bê mở dân tới miệng mèo rồi mà không chịu ăn không bao ăn. nhiêu lần tính ra cả chục lần á nhưng mà kiểu như hai đứa đi chơi rồi mệt nhưng mà không muốn buông nhau đi về thì kéo do đó coi tivi mua trà sữa vô uống chơi game nắm nắm tay sờ sờ chơi vậy đó xong rồi không làm gì hết rồi đi về dạ đi về Ủa sao vậy, vậy đó sao? hả? Dạ Lúc đó con cũng kiểu như xác định là quen là mình quen nghiêm túc á Cho nên là mình phải xác định cô gái này là mình phải giữ cho cổ tới tới lúc mà mình làm đám cưới Cho nên là mình không có được <laughs> Lúc đó cũng phải kiềm chế dữ lắm á dạ, Ôi trợ con ơi dạ. Nhưng mà con có dụ không? Dạ không, con không có dụ dụ hai đứa vô đó cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho Ôm nhau một cái ngủ à. Bạn này kèm hãm quá là hay luôn Đúng không? Có rất nhiều cặp vợ chồng Như là 10 năm quen nhau 10 năm Mà giữ cho đến cái đêm tân hôn luôn Cho tới tới ngày cưới luôn hả con gửi dạ, tới ngày cưới luôn bao lâu thì mới dẫn nhau về nhà để mà ra mắt phụ huynh dẫn sang về nhà thì ba mẹ có vợ òa với một cái chàng trai và với một chiều cao dữ dội vậy không dạ lúc đó quen nhau được 7 8 tháng là đã dẫn về rồi tại vì lúc đó con về quê con đánh giải bóng truyền cho quê của con á thì ảnh cũng đi theo đi về xong ngày xưa mà ở quê mình thì thường thường mặc mấy cánh cửa có huyết vôi á cô ờ. anh ừ. đụng một cái đợp đụng một cái đợp là vôi được rớt xuống mẻ luôn biết gặp bây giờ con thấy đầu rướm rướm máu rồi đỏ rồi <laughs> vậy còn theo không dạ không nhưng mà cái tường nó vẫn còn nứt <laughs> dạ cái tường nứt rồi rồi nằm ở trên giường hay là nằm dưới đất ở quê con là trải nghiệm, cái vụ đụng đầu đó anh không để ý mới về anh không để ý một ngày đụng bốn năm lần có cái chỗ đó sưng hoài luôn vậy đó không hết có một cục luôn anh cũng tự ti về cái um, chiều cao của mình tại vì nhiều khi cao quá người ta ra kiểu người ta không biết là khen hay chê mà má sao thằng này nó ăn gì nó cao dữ vậy cái ảnh mới kêu ủa ủa cao cho mắt chị chửi con <laughs> kiểu như vậy dạ, dạ. hay dạ, cái câu cửa miệng mà đây ai cũng nhìn các tụi... con là quen nhau là 3 năm mới đám cưới hả dạ tình yêu suôn sẻ hết đúng không suôn sẻ cho tới khi con sanh em bé được 2 tháng lúc đầu là hai vợ chồng chưa có quyết định là kết hôn đâu nhưng mà mẹ mẹ của anh á bảo là thôi thấy bây giờ hai đứa thương nhau cũng lâu lắm rồi cũng tính toán để cho hai đứa kiểu hỏi gia đình hai bên để cưới á con thì không biết là lúc đó mẹ đang bệnh bệnh hiểm nghèo bệnh rất là nặng mà mẹ giấu hết cho nên là mẹ muốn lo cho chu toàn mọi thứ thì lo ngay cả đám cưới cho tụi con luôn mẹ đặt nhà hàng hết rồi bây giờ mời thiệp rồi xong rồi ba tháng nữa là có ngày tốt thì thôi hai con cưới luôn đi hai vợ chồng cũng lúc đó rất là vui mừng tại vì mình còn trẻ quá chưa có sự nghiệp chưa có gì hết mà bây giờ mẹ cho mình cưới sớm vậy lúc đó không có nghi ngờ gì hết cưới về lúc đó mẹ mẹ con muốn có cháu á cho nên là mẹ bảo là thôi con ờ, có bầu đi con có bầu được 6 tháng rưỡi thì con thấy mẹ con ngày càng yếu đi mẹ con mệt dần kiểu cứ đi bệnh viện vô thuốc rồi mẹ cứ nằm suốt vậy đó lúc đó đó con là cảm giác là mẹ con mệt mẹ con yếu lắm rồi còn con thì bị đau ruột thừa với lại con có thêm hai cái khối u ở trong buồng trứng nữa cho nên là con phải mổ lúc đó là con rất là sợ luôn tại vì bác sĩ nói là có thể là giữ được mẹ chứ không giữ được con vài tháng sau con sanh con sanh được hai tháng thì ngày đó mẹ khó thở là mẹ đi trong cái rủi á thì nó lại có những cái mà như điều mẹ mong muốn thấy được dâu thấy được cháu luôn mà dâu á là con cái xác suất mà cái khối u đó đó mà con cứu được cả mẹ cả con là quá hay đúng không ừ. con dạ. cái đó cũng là lý do tại sao bây giờ con không có chơi thể thao lại nữa tại vì bây giờ con rất yếu rồi mẹ rất là thương rất là... mẹ lo hết tất cả mọi thứ cho con với lại cho em con đầy đủ mọi thứ không có thiếu thứ gì hết á nhưng mà tới ngày mẹ mất là hai vợ chồng con không có gì hết ba ba sao ba con và ba dưỡng thôi có à, gia đình riêng à. rồi vậy. Ừ. Cái cuộc sống hiện tại của hai đứa như thế nào? Anh thì ban ngày anh làm ờ, hành chính nhân sự ở ngân hàng, buổi tối thì anh đi làm huấn luyện viên bóng chuyền thêm. Còn con thì ờ, con đi làm diễn viên. Hai vợ chồng rất khó khăn. Đó là mùa dịch nữa, chồng con bị Covid xong rồi chồng con phải đi giao hàng nữa chứ không phải. tức là bạn có dính ờ, Covid nữa con thấy lúc mà bị xong rồi tới giờ kiểu như là cái phổi con không biết có bị ảnh hưởng không nhưng mà con thấy con làm cái gì đó một xíu là là con mệt lúc mà cái bị mà cái thời gian mà giãn cách á thực sự là rất là khó khăn tại vì ở nhà suốt hai ba tháng trời luôn không có làm ăn được gì đúng rồi mà phải trả tiền nhà nữa. con nhỏ nữa ảnh phải sống chung với con rồi ở nhà với ảnh ép không con phải lo hết con chợ nó nhỏ nữa là con phải lấy một cái rìm con kéo ngang và con để ảnh ở bên đó bên này con thì nó nhớ cha nó cứ kêu ba mít mà con không có cách nào luôn hai vợ chồng rất là khổ ngày xưa còn mẹ đâu có như vậy lúc con cưới chồng về con thấy cảm giác cuộc sống của con nó rất là hạnh phúc em đẹp em con đâu có nghĩ mình lấy chồng xong mình vừa mới sinh xong mà mình lại bị một cái biến cố nó quá thực sự là quá lớn quá sức với con con không nghĩ là hai vợ chồng con kèm theo đứa con mà bây giờ trong tay hai vợ chồng không có nổi 10 triệu bạc bởi vì ta nói cái con mà mồ côi mẹ đó khổ lắm cái mước mà nhỏ nhoi mà cũng không hẳn là nhỏ nhoi nhất của cả hai vợ chồng con bây giờ là gắng làm kiếm nhiều tiền rồi là để dành từ từ để mua căn nhà nhỏ nhỏ rồi sẽ được con như vậy con làm đủ mọi cách là làm hết tất công việc nào mà làm có tiền thì vợ Hiện tại chồng con, con rất là thương chồng của con chồng của con phải gánh bốn năm công việc một lần <laughs> mà ngày trước không bao giờ có chuyện đó con mẹ con mẹ con chỉ nói là chỉ muốn anh đi làm về là chiều phải xâm họp hết ở nhà còn bây giờ tới 12 giờ đêm vẫn chưa thấy anh ở nhà chị giao hàng đi giao hàng hả con dạ. anh phải giao hàng thêm tại vì tiền đã sửa cho con tiền chợ mọi thứ ông gánh con chỉ đi làm thêm được những ngày mà khi có ông bà phụ giúp thì con mới đi làm được còn không là con phải ở nhà cũng chăm cho con con mà nữa. cái chi phí của hai vợ chồng con á là là bây giờ là một tháng là phải bao nhiêu dạ, Tất một tháng tật. một tháng phải trên 15 mới đủ 15 triệu hả? dạ tại vì ăn uống cho cả tính luôn tiền nhà trời nhà cửa nữa đúng không nhà. hôm nay đó là con được trải lòng và ừ. con được nói hết và thậm chí con khóc được như vậy là chú rất là mừng mình để trong lòng nó khó chịu lắm người ta nói đồng vợ đồng chồng tác bi đông cũng cạn mừng cho con là con nói câu là thấy chồng con con rất thương chồng con 12 giờ đi mà vẫn chưa về đó là cái sự thấu hiểu với nhau trong cái lúc mà con bế tắc nhất tuyệt vọng nhất á, thì cũng còn vợ con con ở lại cạnh với con thương con rất là nhiều chỉ cần cố gắng yêu thương nhau tin tưởng nhau thì các con sẽ có được nhiều điều tốt lành đối với các con cứ yên tâm đi rồi cơ hội nó sẽ tới thôi nha con ừ. nha mà vợ con là có tật xấu gì không vợ con không có tật xấu gì hết á nhưng mà có đôi lúc á thì hay ghen lắm ghen chứ trời ơi chồng về mà không ghen sao được con Thôi. hả con ha con ha Ủa, ừ. nhưng mà ổng ờ, nói chung là cũng ờ, cũng có kiểu dị dị như vậy nè nó sợ gì nữa ta đúng không sợ gì ông ghen trời ơi ông giỡn hoài ông nội ai con phụ nữ nào mà mà khoái cái ông cao ngồng ngồng gì hết sức bậy bạ thì cao nhưng mà đẹp trai à. với lại hiền nữa không phải là người ta muốn giật chồng mình hay gì mà người ta thấy à, anh này như vậy người ta thích thì không phải là của mình người ta cũng dành về như <laughs> lại cao cao hiền hiền ghen phải không ghen nó ghen mà ghen. ghen đúng không hay là ghen bệnh ghen dễ thương cũng không hẳn là ghen dữ dằn nhưng mà kiểu như quản lý ấy cô sao đâu quản lý à, vậy trơn <laughs> facebook rồi zalo là cái gì là miễn có con gái mà tới nhắn tin hoặc là hỏi về công việc thôi là cũng không phải biết cái cô này là ai Trời làm ở đâu là con không cần phải chối cái chuyện đó à. bởi vì sao đó là quyền của con chồng con cũng ghen chứ không phải một mình con vậy đó hả Hello. ngày xưa chưa cưới nhau ảnh cũng tùm lum mà kiểu con trai mà à, được con gái tỏ tình nhắn tin chắc thích nên là thấy trong zalo điện thoại quá trời gái luôn mê gái nữa mê gái nữa nhưng mà bây giờ còn không à, không không dám <laughs> ngoài cái ghen còn cái gì nữa không con ở nhà bả mặc đồ kiểu như xề xà một chút á nhưng mà con cũng hiểu đó là do già có có con cái rồi thì à, nhiều khi nó không được tươm đất á thì mình mình nhìn nó thì mình mắc cười nhưng mà mình cũng hay chọc bả sao à, em ở nhà em mặc đồ sao giống nhìn giống ô xin quá vậy ừ. <laughs> em thì, thì Xong con rồi con hỏi lại em đẹp gái không đẹp vậy thì thôi đẹp kiểu như thôi, là con cũng muốn dạ con đẹp cho nên là nhìn một chút này mình mình thương thì mình mới khuyên là ở nhà thì mặc đồ nhìn cho nó dễ thương một chút mặc cái bộ đồ gì mà ngắn ngủn mà chấm bi chấm bi màu hồng <laughs> nhiều khi né sao nhiều khi mặc đồ đẹp rồi sexy quá rồi thêm đứa nữa chết luôn <laughs> dạ. bây giờ thấy con đó ờ, dạ con đi ra ngoài con mặc đẹp chứ mặc gì đẹp dữ vậy cho thằng nào nhìn đó ơi, à, con không? đi đóng phim mà thấy không? con đi quay con phải mặc đẹp một chút dầu vô vai sexy mà biểu con mặc bần người ai cho con đóng đó, mâu vậy thuẫn, mâu thuẫn đàn ông mâu thuẫn lắm ừ. có nghĩa là bé chồng cũng ghen đúng không dạ đi ra đường là con phải make up rồi đẹp lắm tại vì mình phải thay đổi hẳn cái cuộc sống của mình đi tại vì mình ở nhà mình đã khổ rồi ừ. thì mình ra đường mình phải thay đổi để làm cho mình tự tin hơn ừ. chú đồng ý với cái suy nghĩ đó dạ. ừ. với lại ờ, cái công việc của mình nó đòi hỏi như vậy thì mình, mình đóng vai nào thì mình phải diễn tròn vào vai đó chứ không thể nào ngày hôm đó người ta cần mình chỉnh chu mà mình lề lẹt mình đi ra đường là không được ừ. người ta nói nhỏ này sao trên ảnh nó khác mà ở ngoài nó lại khác rồi người ta không bút mình đi thì mình không có tiền ừ. Ừ, dạ. ừ. còn cái gì nữa không ừ. ngoài ừ. cái ghen ra thật sự con rất là thương ảnh nên con họ thấy tật xấu cũng thành đẹp <laughs> <laughs> cho nên là chỉ có một điều chắc tại vì khổ quá cho nên là nhiều khi đôi lúc anh hơi tính toán một chút kiểu làm cho mình hơi khó chịu nhưng mà uh, thôi thì cái này vợ chồng mình có thể góp ý được tại vì nhiều khi anh đi làm nhiều công việc rồi mình ở nhà nhiều khi mà anh sợ mình còn trẻ quá mình không có thể nào mà mình uh, lo mọi thứ chu toàn về tiền bạc nhiều khi tháng này sẽ bị hụt tiền đây cũng sẽ có những tháng rất là hụt để hai vợ chồng đâu có tiền đâu anh cũng rất là lo nhưng ừ. mà có nói thì thôi thì em cũng đi làm em cũng kiếm được tiền thì ừ. em biết mà để làm rất là khổ đi từ hai ba giờ sáng người ta gọi mình đi mình cũng phải đi ừ. mình cũng phải ừ. bỏ con mình đi con cũng mong chồng là tin tưởng con bây giờ thì con mong muốn chồng con thay đổi điều gì con mong muốn là chồng con làm việc gì thì cũng phải suy nghĩ cho con với con của con nữa tại vì có nhiều việc anh làm theo cảm tính của mình anh không anh không chia sẻ cùng con con mong muốn vợ mình thay đổi điều gì đối với con thời điểm này thì con không có muốn vợ con thay đổi gì hết á thì vợ con đối với con là quá tốt rồi chứ hai vợ chồng cũng không có còn gì nữa đó gì bắt đầu từ bàn tay trắng thôi cho nên là đến với thời điểm này thì vợ con đối đối xử với con là quá tốt rồi hai đứa ngay lúc này là lúc mình cần nhau nhất cô biết con đi làm kiểu với cái tần suất như vậy con mệt lắm đã vậy bây giờ con mới bị bệnh xong á cái phổi của con nó yếu nữa Dạ. cho nên có những lúc có thể là về cảm xúc á bạn không đè nén được bạn có những cái có vẻ là hơi có thể làm sẽ làm con bị tổn thương một chút nắm tay nhau thật chặt đi nào đó à, không biết ờ, sang có muốn nói gì với vợ hay không những cái chuyện mà trước đây anh có làm mà anh không có suy nghĩ em bỏ qua cho anh có làm được cái gì được làm á thì anh cũng phải cố gắng anh làm để anh cho hai mẹ con được đầy đủ chứ anh không có buông tay có từ bỏ gì hết mặc dù là anh rất là rất là muốn buông xuôi luôn sau cái sau cái sự mất mát của của mẹ anh hoặc là cái chuyện mà cái hoàn cảnh ờ, đưa hai mẹ con ra như thế này anh không không bao giờ muốn chỉ cần mà cái suy nghĩ của anh á, mà nó luôn hướng về hai mẹ con em á, thì em luôn tôn trọng quyết định của anh ờ đứng lên ôm nhau một cái nào à, nó đẹp đôi gì đâu <laughs> cảm ơn hai con đã đến với chương trình vào hôm sau